trọng lượng một cái nguyên bản bằng titan sẽ như thế nào bây giờ kỹ năng sẽ căng 1605 gram rồi đặt sản phẩm XOR ờ, và nguyên khối chứa nghiệm anh đang niêu nhẹ nhàng ok trọng lượng là 2664 gram sau khi mình lấy trọng lượng tổng trọng lượng của chiếc điện thoại XOR bằng khối này trừ cho 160, 5g trừ thêm 20g bằng vỏ uh, titan này nữa thì còn lại là 119,8g và theo công thức tính toán thì ở trên 3 lượng 1, 3 lượng 2, 3 lần 1, 3 lần 2 sắp xỉ cỡ đó vàng Vậy thì tổng trọng lượng vàng cho chiếc điện thoại này năm nay là trên 3 lượng 1 vàng rất là đẹp, rất là sắc sảo rất là chi tiết ở phần à, lưng này thì à, hai bên nẹp, hai bên hông những phím bấm tất cả những chi tiết đều là vàng bóng rất đẹp blue gold vàng hồng